bi đầu tràng mục liên sam pháp quyển thứ ba lại nửa thấy con bình yên tay qua nạn khỏi cõi lòng cha mẹ sung sướng biết bao hiện tiền đại chúng tất cả nên biết ân đức cha mẹ không bến không bờ thật khó bao đền trong kinh phật nói trăm nghìn muôn đời nghiền thân ta ra thành vĩ đề hồ dân cúng cha mẹ cũng không đáp hết công ơn cha mẹ nếu lại có người dân các thức ăn trăm mùi ngon ngọt dân các áo mặc thuốc than đầy đủ suốt ngày lễ lại cúng dường cha mẹ cũng không bao được công ơn dường dục lại kinh hiếu từ cũng nói rõ rằng con nuôi cha mẹ dân thức ăn quy ngon miệng cha mẹ hòa nhạc du dương vui tay cha mẹ sầm máu lụa là mát thân cha mẹ dạy công cha mẹ đi khắp thiên hạ đức phật bảo rằng tuy làm như thế chưa phải là hiếu cha mẹ ương ngành sĩ mê tà kiên không tin tàm bảo hung hiểm ngược bao tàn ác bất nhân gây các nhiếp giữ người con thấy thế phải cố hết sức khuyên can cha mẹ khiến sinh tính tâm quay về chánh đạo gần gũi bản lành mở lòng bồ đề tu thiền niệm phật khiến cho cha mẹ khi còn ở đời thường được yên vui sau khi lâm chúng sinh sang tịnh độ được gặp chư Phật vinh biên xa lìa mỗi nỗi đau khổ. Như thế mới là người con chi hiếu. Hiện tiền đại chung nên phát tâm lớn cầu đáo bồ đề, rộng độ chúng sanh đều thành chánh giác cha mẹ nhiều đời cùng về cõi Phật. Hãy dốc lòng chí thành khẩn thiết quy mạng đảnh lễ đức đại từ bi phụ. Lễ chư Phật rồi thứ lại sám hối, Đệ tử chúng con đảnh lễ chư Phật chư đại bồ tát nguyện đời đời kiếp kiếp thường gặp chư phật thường nghe chánh pháp mở lòng bồ đề thành bậc chánh giác hiện tiền đại chúng từ kiếp vô thị cho đến ngày nay được gặp đạo tràng được nghe phật pháp hết thảy tội chướng sinh đều tiêu diệt. Trong kinh Phật nói nếu có người nào tế bái quỷ thần không bằng có hiếu cha mẹ của mình. Phật Di Lặc nói trong nhà mỗi người có hai đức Phật mà người không biết cha mẹ hiện tại tức là thích ca di lặc phật vậy tại sao không cung cha mẹ lại cầu công đức ở đâu đức phật di lặc vì thương chúng sanh mới nói như thế khuyên tu đạo hiếu nhưng người đời nay khi đã lớn khôn quên lúc tâm bẻ không nhớ công ơn cha mẹ nuôi nâng những thức ăn ngon không dâng cha mẹ chỉ cho vợ con quần thô áo vải may cho cha mẹ còn đồ tơ lụa mặc cho vợ con từ sang chi tối chẳng tưởng cha mẹ không hề thăm hỏi chẳng biết tôn ti không chia trên dưới ăn nói tục tặng cha mẹ có khuyên không nghe thì thôi lại cãi chửi lại rồi ghét cha mẹ tha hồ hoành hành hỗn láo sất sượt những kẻ như thế sau khi chết đi phải chịu hình phạt tội khổ địa ngục trăm nghìn muôn kiếp không có ngày thoát dù có được thoát lại làm súc sanh lúc ấy đã mất thân người muôn kiếp khó gặp phật pháp vậy hiện tiền đại chúng thiện nam tinh nữ hãy phát hiếu tâm cúng dường cha mẹ khuyên tu tập thiền cùng chứng đạo quả cùng thành bồ đề đời này yên vui thỏa mãn dài lâu sau khi chết đi sinh ở kiếp khác được gặp phật pháp mong thành phật đạo ở cõi đời này có hai hạng người, một là giàu sang, hay là nghèo khó. Trong hai hạng ấy đều có khổ nào. Một người ăn mày đến nhà giàu sang, người này kéo kiệt sở họ xin của lòng thấy phiền não. Đến nhà nghèo khó người này ân hận không có của cho lòng thấy phiền não. Trong hai người ấy tuy cùng phiền não nhưng mà quả báo hoàn toàn khác nhau. Người nghèo khó kia được sinh cõi người hưởng thọ mọi thú vui Người giàu sang kia sinh giàu quỷ đói chịu mọi khổ cực. Bởi thế nên biết khổ vui lên xuống đều do mấy ngộ khác nhau. Tu đạo Bồ Tát được thành quả Phật hưởng mọi sung sướng. Tạo các nghiệp ác đọa vào địa ngục chịu những cực hình. Đời nay lần lửa kiếp sau khó tu, Hơi thở không còn thần hồn lìa xác. Không biết đi đâu bốn loài tâm tội sao ngã mịt mờ. Một phút thay đổi hình hài, Không biết trôi dạt nơi đâu. Lúc ấy dầu có mong cầu Phật Pháp cũng không thể nào gặp được thân người đã mất muôn kiếp có gặp. Duy có Phật Pháp là con đường sáng trong ngoài cùng tu đều về một lý. Ngoài tu giới thân, tu muôn pháp lành trong rõ tánh mình lý không ngoài tâm ly suốt tâm thông chuyên cần niệm Phật chánh định hiển tiền cùng về cực lạc đều chứng bồ đề. Phật không nói dối, tin chắc như thế nên mau phát tâm tôi đạo bồ đề. hiển tiền đại chúng được gặp đạo tràng được nghe chánh pháp sinh lòng hổ thẹn khởi tâm bao ân hai dốc một lòng quy mạng đảnh lễ đức đại từ bi phụ nhất tâm đảnh lễ nam mô bổn sư thích ca mâu ni nhất tâm đảnh lễ nam mô quá khứ tỳ bà thiên phật nhất tâm đảnh lễ nam mô thi khí phật nhất tâm đảnh lễ nam mô tỳ xá phù Phật Nhất tâm định lễ Nam Mô Cầu Lưu Tôn Phật Nhất tâm định lễ Nam Mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Ca Diếp Phật Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đương Lai Di Lặc Tôn Phật nhất tâm định lễ nam mô a di đà phật nhất tâm định lễ nam mô quan thế âm bồ tát nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Mục Liên Tôn Gia Đệ tử chúng con đảnh lễ chư Phật Nguyện tội chướng tiêu trừ, lại nguyện tránh khỏi án vua tần hoàng. Ngục quan bàn luận nghiệp duyên nặng nhẹ định báo chịu tội lại nguyện tránh hay khỏi. Án vua sợ gian đứng trước đài gương xoay mọi hình trang để biết thiện ác đã tạo khi sống lại nguyện tránh được án vua tông đế bắt vào địa ngục chịu tội nung đốt lại nguyện tránh khỏi án vua ngũ quan gươm nhọn đâm mình khổ bao mỏi ruột lại nguyện tránh được án vua diêm la gây nghiệp thiện ác ngu nghịch chịu bao đau khổ muôn kiếp lại nguyện tránh được an vua biến thành nghiệp duyên tư tạo tội khổ mình chịu thần hồn sơ hay lại nguyện tranh khỏi án vua thái sơn chúa ngục tra tân oan gia làm chứng giết hãy phải trái chịu bão mổ xè lại nguyện tránh được án vua bình chỉnh giao cho dạ xóa cân tội nặng nhẹ định đoạt qua báo lại nguyện tránh được án vua đô thị phước lộc rõ ràng tội khiên khó dấu điều tra một đời làm tôi đưa sang vua chuyển luân dương gây nghiệp ác lớn chịu khổ khó nhận tạo mười điều ác chịu khổ ba đường không có hạnh nào thoát ly ra khỏi tu mười điều lành ngồi tòa thất bảo thường nghe Phật Pháp liễu ngộ chân thừa. Kính xin chư Phật chư Đại Bồ Tát rủ lòng chân giam tâm thành sám hối. Hết thải tội chướng địa ngục khổ sở a tỳ đau đớn rừng giao sang loạn núi gươm ngập trời Giác dầu sôi sục lò lửa tưng bừng thành sắc cao ngất cột đồng nóng bồng. Tội nhân ngất xỉu ngục tốt hung hăng sợ hãi khốn khổ kêu gào than khóc. Đầu trâu trợn mắt mặt ngựa răng nanh giả dạ xóa cầm gậy đâm vào tâm can lửa mạnh đốt cháy da thịt rã rời đập đầu cắt chân môi hết ruột gan thân thể tan nát chìm nổi giác dầu ngồi trên lò lửa thịt hết xương khô nằm trên giường sắt ôm lấy cột đồng bao nhiêu khổ cực nói không thể hết sợ chịu hàng băng tội khổ lo chìm trong chung nhớp nhớ gặp cơn gió thoảng qua đống lửa hầm lòng thấy mát dịu xiết nỗi vui mừng tưởng là thoát ngục nào có biết đâu vừa thoát a tỳ lại vào ngục khác thành sắc ngất cao ngơ tám muôn do tuần lửa bốc đùng đùng khói lên mờ mịt nghe tiếng vỡ ốc mắt nhìn tan lòng câu đồng móc cổ lưới sắt quân mình suốt đông sang tây trên dưới cùng khắp nơi này hết kiếp lại đến chỗ khác chỗ khác hết rồi lại về nơi cũ cứ như thế ấy lưu chuyện vô cùng khi nào hết kiếp lại làm súc sanh muôn đời sau này không được làm người đệ tử chúng con chỉ thành sám hôi hết tại tội chương như đã kể trên Nguyện rằng giác dầu biến thành áo sen cây gươm cao ngất quá thành rừng hương. Núi dao dội dội biến thành thứ lĩnh, cột đồng nóng bỏng quá thành tràng phan. giường sắt đỏ rực biến thành bão tỏa địa ngục, cửa đông tỉnh đổ mở ra ngưu đầu ngục tốt đều thọ tam quy oan gia không tranh trái chủ không uy dành tham sân diệt hết định huệ bừng to khóc nguyện cha mẹ thân quyến mọi loài hữu tình vượt qua bể khổ đến bờ yên vui cùng về tịnh độ đều chứng bồ đề bởi thế chúng con chỉ thành đảnh lễ mười phương chư Phật. Đệ tử chúng con hiện tiền nơi đây hồ quỳ chấp tay dốc lòng sam hôi Chúng con sống chết từ vô số kiếp cho đến ngày nay tiếc nuối không dứt năm mắt mờ tối ba độc thiêu đốt tuy có thân tâm nhưng không trừ được mong nhờ sức phật hậu quan sang suốt chịu phá tội chương khắp trong ba đời tiêu diệt mười ác phá tan mọi chốn tối tâm mê mờ chúng con lại nghỉ hết thảy chúng sanh không có bể nghiệp tâm vốn thanh tịnh cùng với pháp thi tánh nhưng vì giống tường sinh ra phân biệt mình với người khác do đó mới sinh yêu ghét bản thù thường tranh giành nhau đời đời hiềm hận kiếp kiếp trả oan đệ tử chúng con nguyện không giết hại trộm cướp tà dâm nói càng nói dối hâm mê rượu chè cố giết lòng tham dập tắt lửa sân từ bỏ mầm si đêm ngày nung đốt tạo thành địa ngục chúng con ngày nay mở lòng bồ đề đôi trước chư phật cầu xin sám hối cuối xin chư phật chư đại bồ tát phong minh sang lớn từ bi nhiếp thọ tiêu trừ ác nghiệp tăng trưởng phúc huệ nguyện nhờ sức tam bảo chư phật bồ tát cùng các thánh hiền Nhờ sức sám hối trong đạo tràng này khiến chúng con hết phải chúng sinh cha mẹ thân thuộc. Tám nạn ba đường đều được giải thoát. Chừng sáu thần phong mắt thay sắc vàng, tai nghe tiếng Phật, mũi người hương Pháp, lưỡi nếm cam lồ thân như kim cang ý xuất Phật trí trang nghiêm cõi Phật dựng pháp tràng lớn soi thể chân như tuyết kỳ pháp độ sanh đều đến bờ giác cùng giao cánh Phật thấy Đức Di Đà được ngài thọ ký. lấy công đức ấy hồi hướng về cõi chân như trong tạng kim cang khắp hư không giới di trần quốc độ quá hiển vị lai thường trụ tam bầu từ bi gia hộ khêu đèn trí huệ xoay tỏa thân tâm lại nguyện thiên long thanh chúng hộ pháp thần dương ở trong đô thị hay ngoài biên giới xa gần linh thông quay về chánh đạo hộ trì phật pháp trong đất nước này tám phương bình tĩnh mưa hòa gió thuận nhân dân ấm no trăm họ quan ca lại nguyện cha mẹ thân quyên hết thải chúng sanh đều mở trí huệ chiếu phá mây mờ thấy rõ tâm tinh như vừng trăng sáng giữa chúng hư không lại nguyện các đức như lai thường còn nói pháp cùng chứng diệu quả đều thanh bồ đề tu hành hồi hướng không bao giờ hết hư không có hạn nguyện con không cùng chúng sanh hết nghiệp nguyện con không hết trí huệ không cùng mầm đạo không dứt chánh niệm còn mãi tâm độ chúng sanh không bao giờ hết bộ đề di diệu khắp trang nghiêm tùy phật nơi nơi thường an lạc Mục liên tôn giả thái Phật tuyên hành gãy vàng vừa gõ cửa ngục băng thanh, mọi người thoát tội tịnh độ hóa sanh phước huệ mãi an lành. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Nam mô ờ, cầu sám hối Bồ Tát Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tài Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ quân giai không độ nhất thiết khổ ách xa lợi tự sắc bất gì không không bất gì sắc sắc tức thì không không tức thì sắc thọ tưởng hành thức diệt phục như tỷ xá lợi tử thị chư pháp không tương bất sanh bất diệt bất câu bất tình bất tăng bất giảm tỷ cố không trung vô sắc vô thọ tưởng hành thức vô nhãn nhi tỷ thiệt phân yên vô sắc tinh hương vị xúc pháp vô nhãn giới nại chi vô ý thích giới vô vô minh diệt vô vô minh tầng này chỉ vô lão tử diệt vô lão tử tầng vô khổ tập diệt đạo vô trí diệt vô đắc dĩ vô sở đắc cố bồ đề tác đoàn y bát nhà ba la mật đa cổ tâm vô quay ngài vô quay ngài cố vô hữu khủng bố diện ly điên đạo mộng tưởng cứu canh niết bàn tam thế chư Phật khi bát nhã ba la mật đa cô đất a nậu đa la tam miệu tam bồ đề cô tri bát nhã ba la mật đa thị đại thần chú thị đại minh chú thì vô thượng chú thì vô đặng đặng chú năng trừ nhất thiết khổ chân thiệt bất hư cô thuyết bát nhà ba la mật đa chú tích thuyết chú biết yết đây yết đây ba la ít đế ba la tăng ít đế bồ đề tát bà ha ít đế ít đế ba la ít đế ba la tăng ít đế bồ đề tát bà ha ít đế ít đế ba la ít để bà la tăng nhất để bồ đề tát bản ha đệ tử chúng con từ vô thị gây bao tội ác bởi lầm mê đâm trong sanh tử đã bao lần ở nay đến trước đài vô thượng giác biển trần khổ lâu đời luân lạc với sinh linh vô số điều tàn sông u hoài trong kiếp lầm than con lạc lòng không nhìn phương mương Đoàn con dạy từ lâu giấc dưỡng ờ, hôm nay trông thấy đạo quy hoàng xin hướng về nấp bóng từ quan lại phật tổ soi đường dẫn bước bao tội khổ trong đường ác trượt ờ, vì tham sân si mạng gây nên con hôm nay giữ trọn lời nguyện à, xin sám hối để lòng thanh thoát trí huệ quang minh à, như nhật nguyệt từ bi vô lượng cứu quần sanh Ôi từ lâu ba chốn ngục hình, à, Giam giữ mãi con nguyện ra khỏi. Theo gót ngày vượt qua khổ ấy, Nương thuyền từ vượt bể ấy hàng. Nhớ lời ngài bờ giác không xa, Hành thập thiện cho đời tươi sáng bỏ việc ác để đời quan đàn đem phúc lành gieo rách phàm nhân lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng mà con nguyện được sống đời rộng rãi con niệm phật để lòng nhớ mãi hình bóng người cứu khổ chúng sanh để theo Ngài trên bước đường lành, à, chúng con khổ nguyện xin cứu khổ. Chúng con khổ nguyện xin tự độ, à, ngoài tham sân si mãn ngập trời. Phá si mê trí huệ tuyệt Dời con nhớ Đức Di Đà Lạc Quốc, Phật a di đà thân kim sắc tương tốt quang minh tự trang nghiêm năm tu di uyển chuyển bạch hào bốn biển lớn trong ngần mắt biết trong hào quang quá vô số Phật, vô số Bồ Tát hiện ở trong. bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh chính phẩm sen vàng lên giải thoát quy mạng lễ a di đà phật ở phương Tây thế giới an lành. Con nay xin phát nguyện giảng sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ. chúng thầu lư an cư dưỡng tánh ờ, dốc một lòng nhập thánh ờ, siêu phàm sắc tài danh lợi chẳng ham thị phi phủi ờ, sạch luận đàm mặt ai tuyết ban mai lâu dài chi đó thân người đời nào có bao lâu nhộn nhàng trong cuộc bể dâu xuân xanh mới đó bạc đầu rồi đây ba vạn sáu ngàn ngày công khó chia phần đem cho đó một hồn của tiền để lại nhi tôn bao nhiêu tội lỗi phần hồn lành riêng chung cửu tuyền khách miền dương thế quỷ ngưu đầu chẳng nể chẳng kiên tội hành nghiệp cảm liền liền muôn phần tham độc ghế phen đoạn trường rất thảm thương là đường sanh tử dám khuyên người ngó thử lại coi thân như pháo đã châm ngoài nổ gian một tiếng rồi coi thế nào tiếc công lao biết bao xiết kể sự đấu đầu cũng thế mà thôi trăm năm sự nghiệp phủi rồi minh minh biển khổ luân hồi cực thân lửa hồng trần rần rần cháy dậy người sai mê thấy vậy phải kêu tình tâm xét lại mấy điều kiếp tu đạo đức sao siêu linh hồn sự dài không chẳng cần không dài trước lỗi lầm sao phải ăn năn. Biển sâu nước khoa cũng bằng mây tan gió tình bóng trắng sáng loàng. cõi ta bà có tòa cực lạc, dòng sông mê biển giác chẳng xa. Y theo giáo pháp thích ca tự nhiên bổn tánh di đà phóng quang. Đã gặp đàn chưa toan dời bước, còn tiếc chi chân bước lỡ đời khuyên đừng đem giả tưởng mơ, trăm năm cuộc thế như cờ bị dây. Rút gươm huệ dứt dây ân ái kiếp tìm thầy cầu phái quy y kiên trì ngủ giới tam quy mở lòng từ nhân sân si phải sám hối công đức thù thắng hành vô biên thân phước dài hồi hương Phổ nguyện Pháp giới chư chúng sanh, Tóc vàng vô lượng quan Phật sát Nguyện tiêu tâm chứng trừ phiền não, Nguyện đắc trí huệ chân minh liều. Phổ nguyện tội chương tất tiêu trừ, ở Thế thế thường hành Bồ Tát đầu nguyện sanh Tây phương tịnh độ trung ờ, cửu phẩm liên hoa di phủ màu qua khai kiến Phật ngộ vô sanh ờ, bất thối Bồ Tát di bản lự nguyện dĩ thử công đức ờ, phổ cập mư nhất tiết ngã đăng giữa chúng sanh giải cộng thành phật đạo Nam mô ta bà giáo chủ điều ngữ bổn sư thích ca mâu ni Phật tác đại chứng minh. Nam mô đại hiếu mục kiền liên bồ tát tác đại chứng minh phục nguyện. Thường chúc Phật Nhật Tăng Quy Pháp Luân Thường Truyền Phong Điều Vũ Thuận Quốc Thư Dân An Thiên Hạ Thái Bình Chúng Sanh An Lạc Tư thời hiện tiền đệ tứ thành tâm phúng cùng từ bi đạo tràng mục liên xâm pháp Nguyên Đức Mục Kiền Liên Bồ Tát Thùy Tự gia Hộ hiện Tiền Đệ tứ Cập đẳng chư Phật tự hữu danh vô dị. Hữu dị vô danh thừa tư công đức lực, tội diệt phước sanh thiện căn tăng trường. Trí tánh thường minh bát nhã hoa khai đạo tâm bất thối. Cập nguyện cầu chư Phật tiếp độ phục dị, đắng đắng chư hương linh cửu quyền thất tổ đã sanh phụ mẫu thượng chí cao cao chi tổ hạ cập diễn diễn chi tôn bá thúc đệ huynh cô dì tỷ muội thừa tư công đức lực lai đáo đàn tiền tịnh pháp dân kinh nghiệp xã ta bà siêu sanh tịnh đồ phổ nguyện ân sư huấn dục phụ mẫu sanh thành đàn na tinh thí tăng ích phước điền nguyên pháp giới nhân thiên tình giữ vô tình giai cộng thành phật ờ, đầu nam mô a di đà phật từ quý phật ờ, đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo phát vô thượng tâm từ quy y pháp đương nguyện chúng sanh à, thâm nhập kinh tàng trí huệ son